Dân vâng, số phim truyền hình Hàn Quốc chưa bao giờ hạ nhiệt ở Việt Nam Và sau đây sẽ là top 10 phim truyền hình Hàn Quốc được yêu thích nhất tại Việt Nam Bộ phim Thế giới hôn nhân hiện đang là bộ phim truyền hình thu hút nhất tại Hàn Quốc Phim xoay banh cuộc sống của một nữ bác sĩ Lee Sung Bo do chị Đại Kim Hee A đóng sau khi ly hôn từ một nữ bác sĩ có cuộc sống hoàn hảo cả sự nghiệp và gia đình bỗng dưng mọi thứ sụp đổ khi Ji Jung Wo phát hiện chồng là Lee Tao do Bắc Haron đóng ngoại tình trong 3 năm nay. Bạn bè xung quanh biết nhưng không ai nói. Sau khi ly hôn, gã cầm tù tiếp tục tìm cách gây dối Ji Jung Wo bằng việc thuê người đe dọa đập phá nhà, uy hiếp công việc của cô. Diễn biến của phim ngày càng hấp dẫn, người xem về độ kích càng cao của mỗi tập. Dù thế giới hôn nhân gây nhiều tranh cãi vì scandal của các diễn viên nhưng vẫn thống lĩnh tinh sau mỗi tuần và đặc biệt Phim được xem là có mức phá kỷ lục cao nhất của đài truyền hình cáp trong lịch sử từ trước tới nay. Thứ hai, tầng lớp Intevon. Sau thành công của tầng lớp Intevon là kết quả của nhiều yếu tố về tài năng của biên kịch và kỹ năng diễn xuất của các ngôi sao trẻ và cách xây dựng nhân vật độc đáo của phim xoay quanh câu chuyện về hành trình trở thành một doanh nhân thành đạt của Bắc Sarori với mục tiêu mà anh nung nấu trong suốt nhiều năm nay lật đổ Yandahi chủ tịch tập đoàn của Yanga, một tập đoàn ảng thực có thế lực. Yanahi là cha ruột của Jan Gumbon, kẻ xét hại cha của bác Sarori. Ông ta dùng quyền lực lắm liếm tội ác của mình cho con trai, đồng thời đẩy bắt Sarori vào tù. Thứ ba, Hạ cánh nơi Anh Hạ cánh nơi Anh được đánh giá là bộ phim tình cảm đáng mạng, đáng xem nhất của xứ Hàn trong năm 2019. Phim kể về nhân vật Ron Deary do Son Tae-rin đóng là một nhà tài phiệt một người thừa kế kiêu ngạo và xinh đẹp của một tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Tuy vậy, cô lại thiếu vắng một tình cảm chân thành từ gia đình và hiện lên với một vẻ kẻ yêu lợi ích và luôn tìm đủ mọi cách để bồi đồ bản thân của mình. Vào một ngày, trong khi đang đi dù lượng để quảng cáo cho sản phẩm mới của mình, Rondiri bị cuốn vào một cơn lốc xoáy khiến cô bay và bị mắc kẹt ở một cành cây. Ở đó, cô vô tình rơi trúng xuống. Ri rung Hen do hình binh đóng một thượng ý sĩ quen vương đội của nước láng giềng. Mọi sóng gió bắt đầu kể từ đây. Thứ tư, chào mẹ tạm biệt. Sau thành công lịch sử của hạ cánh Tây Anh, kênh truyền hình Hàn Quốc TVN lại tiếp tục gặt hái thành công khi giữ chân khán giả bên màn hình với bộ phim Chào mẹ tạm biệt. Phim kể về một người phụ nữ tên là Charuri do Kim A thủ vai người sau khi qua đời do một tai nạn và có thể tái sinh dưới dạng là một hồn ma để trở về với chồng mình do Khan Han Wan, Lee Jung Pin đóng và con gái. Đây cũng là lần đầu tiên Kim Hee A tái xuất màn ảnh lại sau khi sinh con, đứa con thứ hai. Thứ năm, hồi đáp 1988, sau lọt thành công của Relic 1997, Relic 1994 và Relic 1998 là phần 3 của series phim Relic do đạo diễn Shin Won Ho nắm chính và vẫn tiếp tục tạo được ấn tượng và lấy đi cảm xúc của nhiều khán giả truyền hình không như hai người anh em của mình Lời hồi đáp 1988 không chỉ là chuyện tình tay ba giữa ba cô cậu bạn thân sớm Xe mung đông mà còn là tình cảm gia đình, tình cảm giữa những người hàng xóm với nhau đang xen tạo nên một bộ phim đầy tính nhân văn và ý nghĩa. Thứ sáu, khách sạn Ánh Trăng hay còn được gọi là khách sạn Huyền Bí, khách sạn ma quái là nơi trú ngụ của những hồn ma sau khi lìa đời, những câu chuyện hỉ nộ, ái ố đầy tính nhân văn và đằng sau sự ra đi của mỗi con người giúp khách sạn Ánh Trăng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem hình tượng nhân vật của bà chủ khách sạn Game war do Un Thủ Quai rất được yêu thích Thứ bảy, Hồi ức Aramha Bộ phim Hồi ức Hahamra được đánh giá là tự phim sở hữu nội dung đặc sắc bậc nhất mùa cuối năm 2019 Không chỉ sở hữu đề tài độc lạ, phim còn gây dựng hình tượng bởi cách tiếp cận và triển khai vấn đề hết sức linh hoạt Nhiều lúc khiến khán giả không biết đường nào lẫn Chính vì thế phim còn được gán mác cho cái danh tự phim là gây són não nhất năm dù nhất não nhưng phim đã khiến cho khán giả không nỡ bỏ phim mà vẫn theo dõi đến tập cuối cùng. Phim với sự tham gia diễn xuất của hai ngôi sao là Bắc Sinh Hy và Hinh Binh và còn có sự xuất hiện của năm thằng Xo Chanh Do nữa. Thứ 8 là phim Lãng Khách là một tác phẩm hành động gián điệp gây sốt tại Hàn Quốc năm 2019. Bộ phim kể về một vụ bê bối lớn có liên quan đến chính trị và quốc phòng Trong đó, chàng diễn viên đóng thế Cha Đa Gum do Lê sung Vi thủ vai và nữ điệp viên Gohari do sung Suji thủ vai của NIS Cục Tình báo Quốc gia cùng đi tìm chân tướng sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc Gavaport được xem là bộ phim bom tấn truyền hình đặc sắc do kinh phí sản xuất lên đến 25 tỷ won khoảng hơn 20 triệu USD. Bộ phim tái hiện những pha hành động gây cấn, mạng nhãn từ rượt đuổi, điều tra, cháy nổ, đến đỏ súng. Thứ 9. Khi đó trà trở bông khi đó trò trở bông truyền tải về những thông điệp về tình yêu, gia đình và lòng vị tha Xoay quanh câu chuyện dĩ nhàng giữa ba và mẹ và một người con tên là Long Bét Và điệp viên cảnh sát nhiệt huyết kết hợp với những yếu tố điều tra phá án Tác phẩm được xem là bộ phim truyền hình tuyệt vời nhất xứ sở Kim Chi khi đó trà trổ bông được yêu mến đến mức cả ba diễn viên chính trong phim là Jong Ho Jin, Than Hanu và Go Shin đều nằm trong top 3 diễn viên truyền hình Hàn Quốc được yêu thích nhất năm 2019. Thứ 9, Cậu thật phi thường Chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Morum, Cậu thật phi thường có cốt truyện và bối cảnh độc đáo khi nói về các nhân vật trong trang sách đang cố gắng chống lại tình tiết mà tác giả tạo ra quy tụ dàn trai xinh gái đẹp chỉ gồm có Rawon, Lee Jawon, Kim Hee Won, phim ngay số khắp châu Á khi chiếu vào tháng 10 và tháng 11 năm 2019. Thứ 10, chuyện chàng nóc đu, tương tự như cậu thật phi thường, chuyện chàng nóc đu chuyển thể từ truyện tranh. Bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi khi khắc họ được số phận của những góp phụ và kỹ nữ ở triều đại phong kiến. Tuy nhiên, một trong những điều gây chú ý nhất của tác phẩm chính là Màn giả gái kinh điển của năm diễn viên chính Yang đông Won, Trong Wai, John Nok Du Netflix Việt Nam vừa công bố tính năng hiển thị top 10 phim truyền hình hình thành trên Netflix Việt Nam hôm nay Và trong đó có 7 phim truyền hình Hàn Quốc Điều này cho thấy phim Hàn đang rất được lòng khán giả tại Việt Nam Còn mọi người nghĩ như thế nào? Hãy comment bình luận ở phần phía dưới Nhớ hãy đăng ký kênh, like, share, ủng hộ mình để mình tiếp tục ra những video mới tiếp theo